Thank you. hello mọi người trời lại là tôi đây đó ờ, đợt này nói chung đợt này hơi hơi hơi đen đợt này hơi đen mọi người ạ đợt này um, cái ờ, cái cái cái vấn đề về về về mạng nó hơi bị lỗi thành ra thì nhiều lúc mình đăng clip á thì đáng ra thì đăng lâu lắm rồi nhưng mà kiểu như mạng nó bị trục trặc thành ra không có đăng được bị trễ nhiều quá thì hôm nay thì nhân ờ, nhân tiện luôn thì kênh mình vừa đạt uh, 50.000 subscribe mình sẽ làm mình làm ờ, một khay ờ, bún đậu mắm tôm siêu to siêu to siêu cay đấy thì bên này có thịt heo nè um, đậu khuôn. à, ờ, bên này chả chả cá chả cá chiên bên này là dồi thì đáng ra thì mình mình phải mua thêm cái cái chả cốm á nhưng mà ở đây rất là tiếc không có ở bên này thì như thường lệ mắm tôm đây đây là tôm mắm tôm tự chế tủ mắm tôm này nói chung mà ớt thì à, tầm khoảng độ à, mười, mười, mười mấy trái à thì à, không không phải là vì mình mình nếm thử á thì nó không không biết là là là là người bán ớt này nó cay không cay hay là do mình ăn cay không biết ăn cảm giác không đủ thành ra mình cắt thêm à, thử nhá không mời mọi người ăn nhá ăn thử ăn cả nguội thịt thịt luộc làm thử nếm nếm thử thì xương xương thịt cắt miếng to ăn cho nó phê uhm. Uhm, ngon lắm à luộc cũng là không thể thiếu cái này chả cá chả cá là nẵng đấy làm tí lúc mà chiên á lúc mà chiên lên á thơm lắm uhm. Uhm. được này rất bình thường bình thường người ta không phải làm chả cá đúng không không không bình thường bún đậu không có chả cá chả đấy là chả gì ta chả lụa đúng rồi chả lụa hấp chứ không có chả cá nha không có chả cá mình thì mình không thích ăn chả lụa mình thích ăn chả cá hơn cái này là dồi cái này là dồi à ừ, thơm thơm cái này á tính ra á người Hà Nội hay chấm dồi với mắm mắm tôm nhưng mà ở Huế thì người ta không có chấm mắm tôm đâu nha người ta chấm mắm ruốc mắm ruốc xong mà vắt thêm tí chanh ngon lắm à quên quên nhận xét về cái mắm tôm mình thì mình ngửi rất là nhiều loại mắm nhưng mà cái mùi khấm nhất là chắc là <laughs> cái này khấm vãi trưởng đậu khuôn nước bán nè à, thử ừ uhm, giòn rụng mà uhm, làm miếng ớt không thể không thể nào thiếu được ngon ngon sao này nếm không cay không cay nhỉ hay vãi trưởng chế cha quê là quê là đi lại cái um, cái chẻn quê này còn mua chơi tí Two hours later. Ai, ai già cái này rau tía tô mọi người nhá thì uh, uh, mình thấy nhiều nhiều nhiều người ăn cái cái gì rau ờ, rau gì nhỉ rau cảnh giới gì á mình thấy nó bảo là người ta bảo là ủa ảo quá ta ơi mình thấy người ta bảo á, ăn ăn bún đậu mắm tôm là không thể thiếu ờ, rau cảnh giới cảnh giới gì á canh giới canh giới không thể thiếu nhưng mà ở ở mình người ta không biết bán ở đâu anh em ạ à, nhìn cái combo này thích chưa ai chà nhìn combo này thích chưa ui <coughs> làm tí làm tí xương xương nhưng mà nhưng mà có cái này là tức là nhiều quá gấp không lên để em đi thèm ăn mắm thiệt nói chung mình là một người khá thích ăn mắm uhm. trời ơi nó cắn lộn ra rồi nè uhm. ai bảo làm ở nhà không ngon ai bảo ừ. ồ à mọi người biết nha một cái mâm em vừa rãng á à <laughs> đúng là mắm tôm á mà bình thường ngoài bán á ừ, khoảng độ ba chục mà có tí à có mấy đắp thịt heo mấy đắp chả tí à mâm này khoảng độ chưa tới 100 ừ. ăn nhìn ăn ăn ba người ngập mồm luôn chứ mình làm kiểu uh, búp búp về ngày nói gì quên rồi ta ngày để nói gì quên nữa nhỉ à, còn làm phát này. Ừ. Uhm. mà thử rau của cô rồi quá ngon ngon lắm đó nói thiệt với mọi người luôn chứ nếu mà chúng ra cho nước mắm của tôi pha ấy, có thể đem ra đi ngoài tiệm chặt chăn luôn chứ sao mình chế ngon nhỉ ngon á nói chung á cái món bún đậm mắm tôm này mình khá là thích bình thường lâu lâu lâu hãng ăn ba bốn lần Đúng không? mình ờ, mình tự cho điểm cái tô bóng tôm mình khoảng tầm độ 7 đến 8 điểm các chung chắc chắn là mình pha mình ăn ở nhà không bằng người ta nhưng mà để mà ngon như này là ok hết nóng à nhắc đến cái mắm tôm mới nhớ mình á, rất là thích ăn mắm nhưng mà đợt vừa đây đợt vừa đây mình bị uh, dị ứng trời ơi tao nói là từ lúc uh, từ lúc làm phút đến bây giờ á ăn uh, đồ đồ nóng nè đồ dầu mỡ hay là ăn khuya nhiều á mọi người thì nó bị dị ứng trời ơi tức là nó nổi ngứa lên <laughs> ăn xong ừ, toán lắm ăn thì ngon thiệt ăn thì ngon thiệt không không thể mà ui chết mẹ chết à, ui cục này toán rồi không thể phủ nhận là mấy món này rất là ngon nhưng mà ăn xong là xác định ăn xong là xác định ai mà bị phong như tôi là xác định luôn ừ. ngon ừ. Bạn biết không, từ ngày làm phút đến bây giờ nhá Mỗi buổi sáng Hoặc là mỗi buổi tối mà khoảng tầm độ 3 giờ 4 giờ đêm á đó cho nó là ngứa nó lên Nó uống à, hai viên thuốc Ngày nào uống ngon mấy món này không kìm được ngon quá nhất là mấy món mắm á uhm. ngon món mắm này có cái hay lắm nha tức là người á thì nó cực kỳ khấm tất cả các loại mắm ngửi cực kỳ khắm nhưng mà nhưng mà nó sự có một cái sự gọi là thu hút quyến rũ làm mình hàm làm mình hàm chỉ cần nghỉ tới là mai là bắt buộc phải ăn hàm không biết làm sao trời ơi ngon quá <laughs> giờ đây á nói chung á mọi người thì chắc là chưa thèm đâu mọi người tí nữa nhưng mà hiện tại có một người đang rất là rẻ đang rất rất là thèm ngồi thì biết nhìn thôi ừ. lẫn nhau nhưng mà công nhận từ khi làm lại phút á vui công nhận nó làm phút vui thứ nhất á làm buổi đêm có cái để làm vui nhưng mà thấy ờ, ở trên youtube á mọi người tương tác nhiều vui ở ờ, hồi xưa mình có làm hồi xưa mình có làm mình biết nhưng mà có được thời gian mình nghỉ thời gian mình không ai quay hết vì mình tiếc cái là không ai quay giúp mình Đấy. thành ra đôi lúc muốn làm lắm mà nghỉ được được vừa ờ, được đấy được cái làm sướng lắm kìa nhưng mà tự nhiên nghỉ mất tiêu anh ra mọi người quên này rồi làm lại vui ý. chúng ta làm lại được um, tháng à, um, um. tầm đấy làm khoảng tháng khoảng tầm 10 11 cái clip mà mà nhiều thấy à, nhiều tương tác các kiểu nhiều người thích mình nấu ăn hay là thích xe mình ăn cũng vui ừ. ngọt ừ. à, nói chung thì à, cảm ơn mọi người à, đã đồng hành và theo dõi mình à, à, kênh à, đạt được à, 50.000 subscribe và mong muốn à, sắp tới tương lai mình sẽ được à, trong ga được là nút ba các kiểu về treo để làm kỷ niệm thì mình mong mọi người đồng hành à, với mình nha à, với lại nhiều bạn hay hỏi mình là sao đợt này ít ra clip game ấy, thì thì cái kênh hiện tại ấy, thì à, mình chỉ đăng clip phút thôi còn clip game thì mình sẽ làm một uh, kênh khác mình sẽ làm một kênh khác thì đợt này mình đang tập trung mình làm phút mình đang thích phút mình sẽ làm mình sẽ làm rất là nhiều nhiều nhiều mảng đồ um, đồ nấu ăn nè, đồ bánh ngọt các kiểu đấy nên phải làm nhiều loại không ừ. nhận cái này ừ, thơm ghê cái này nha mà mình chiên giòn lên chiên giòn luôn á chiên nó nó vàng hết à, gần cái trái chảy hai mặt á, ngon là nhậu đúng bà còn cái này thì mình tỉnh ra là chọn cái mắm ruốc hợp hơn hay làm chè mắm ruốc nè chọn mắm ruốc hợp hơn nhá Uhm. Uhm. Rồi mai mốt mai mốt mình thử làm một cái chè mắm ruốc ăn cái này với lại là những cái món những cái món ăn vặt như này ở Huế nhưng mà sẽ chấm mắm ruốc chứ không phải là mắm tôm <clears throat> mắm ruốc á, với lại là lá thơm ăn cái này hợp lắm làm thêm ly bia nhưng mà hôm nay mình quên mua bia trời ơi đúng là cái này cái này mà uống em bia nhức đắt à, à, chảy nhỉ Thế là mình làm có cái nghề đó chứ nghe Nghe đang làm một cái nghề phết đấy uhm. những cái món nào mà mình thích làm á thì đa số á, mình sẽ nghiên cứu nghiên cứu tức là mình vừa ra ngoài ăn nè mình xem người ta làm như nào mình lên mạng mình xem nè xong mình về mình tổng hợp lại mình làm theo nhưng mà đa số á, bình thường á thì lần đầu làm rất là dở nhưng mà còn mình thì không no lần đầu làm ngon vãi chưa đã cái món nào thế mọi người ạ biết thế hồi xưa làm đi um, đi làm bếp cho rồi làm bếp cho rồi làm phim mơ làm gì hồi xưa um, được um, được nhà, nhà sư phụ nào nhỉ um, Golden Golden Ramsay nãy về Việt Nam được về Việt Nam qua YouTube thôi chắc anh em biết đúng không biết thế được được theo sư phụ qua mỹ nấu ăn cho rồi phí mà phí tài năng quá chứ bây giờ mình cảm thấy um, hình như mình à, mình chọn sai nghề rồi sao á thì tại sao mình lại chơi làm stream nhỉ tại sao mình mình lại ờ, kinh doanh nhỉ không không phải làm đầu bếp nhỉ à tí một tài năng <laughs> bây giờ nghỉ gạo tí ăn sung quá ăn sung toàn chơi game ừ. toàn đi đi buông đi bán giao theo đuổi nghề này ta à nghỉ lại tiếc tiếc tiếc một tài lăng thế các ngài nếu mà mai mốt mình có điều kiện mình sẽ làm cái này mình bán mọi người tin không mọi người có tin không một tương lai xa không xa khoảng độ nửa năm đến một năm mình sẽ mở cái này mình bán và Sài Gòn rất là nhiều món là mình chế biến ra mình thấy á vì vì nói chung á cái cái khẩu vị của mình á nếu mà để mà nhận xét thì nó cũng thuộc loại là chúng mình gã đầu lên thành ra những cái món mà mình ăn mình bảo ngon thì chắc chắn nó sẽ ngon mà những cái món mà mình mình chê dở thì chắc chắn là nó rất là thầm tệ nói chung là gọi là cũng có biết ăn đó cũng có biết uh, có biết thưởng thức đó thành ra gì quên rồi ta thành ra gì đó thành ra cái gì ta thành ra cái gì nhỉ quên mẹ rồi quên à quên à thằng gái gì giá, hả thằng gái gì quên mẹ <laughs> đó đi ra đi ra <clears throat> ừ, nói chung là nôm na lại là ngon còn hay còn cái vụ hành ra quên à thôi chắc là mình ăn um, tới đây thôi để phần này còn um, vợ còn ăn quay camera mà mọi người biết là cái nỗi đau mà ra từ nhất là khi đói mà xem người ta ăn mà còn không được ăn đồ <laughs> đi ra đi đi ra rồi đi ra bước rồi đấy thì um, thì thôi chắc ăn như này là tỉnh ra là no đó no căng rồi đó ngon good thành cái gì nhỉ à thành ra cái ờ, cái khẩu vị mình nó good nó good à, mai mốt mà mình làm cái gì mà thấy ở à, cái món này ngon nè cái món này bây giờ mà mở ra là hút bạc là mở luôn <clears throat> mai mốt mà để mình mở đi khi nào mình mở ờ, mọi người qua ăn thử không ngon thối tiền không ngon nào thì lui ok chưa ừ. rồi xong xong cử rồi bye bye mọi người, mọi người nhớ ờ, like với subscribe giúp mình với nha. À, và comment ở phía dưới là những cái món mà mọi người thích ăn hay là thích mình làm hay là thích mình ờ, thử thách mình các kiểu đấy cứ comment ở phía dưới. À, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người, bye bye.